Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh youtube của Thường Hình Thành Thì hôm nay à, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn à, một dòng bơm à, đặc một dòng bơm trục ngang nhưng mà khá là đặc biệt đó là dòng bơm DWO DWO của Ewara Trung Quốc thì dòng bơm này thoạt nhìn thì nó cũng giống như các cái dòng bơm trục ngang bình thường chúng ta thấy ở đây là có đầu bơm họng họng hút họng xả và ở đây là phần động cơ thì ở đây là phần tủ phần điện phần hộp điện phần hộp điện trong này à, ở đây thì chúng ta có nắp chụp gió à, đây là cánh quạt cánh quạt đuôi của máy bơm thì thoạt nhìn thì chúng ta sẽ thấy là nó nó y như là các cái dòng bơm à, trục ngang thông thường tuy nhiên thì nó đặc biệt đặc biệt ở là ở trong phần đầu bơm này thì nó cánh bơm của nó là cánh hở đây là dòng bơm trục ngang cánh hở uh, à, DWO đây DWO của Ewara thì uh, dòng cái cánh hở này thì có cái gì đặc biệt đó là cánh hở này thì nó sẽ giúp cho máy bơm có thể bơm được uh, nước thải uh, nước uh, nước sạch nước thải uh, cũng như là nước thải có lẫn tạp chất thì uh, đây là cái ưu điểm nổi trội nhất của dòng bơm này dòng bơm uh, DWO Ewara thì um, hiện tại thì Thuận Hiệp Thành đang uh, có phân đang phân phối uh, cái dòng bơm DFLO này thì có công suất từ 0.37 ờ, kW đến khoảng cỡ 3 kW thì nó bơm này thì có điện áp có tùy chọn điện áp một pha ba pha để quý khách lựa chọn thì ở đây là do cái không gian nó cũng hơi nhỏ nên là thuận người thành sẽ không thông tháo cái cái phần đầu bơm này ra để mọi người cùng xem là cánh hở nó như thế nào nhưng mà đây là đầu bơm là inox và cánh bơm bên trong là cũng là cánh inox thì cánh hở nó cũng tương tự như là các cái dòng bơm dòng bơm chìm nước thải á nhưng mà nó thiết kế về thiết kế thì nó thiết kế trục ngang trục ngang và nó do đó thì nó được đặt ở trên trên cạn à, máy bơm này thường được dùng trong các hệ thống xử lý nước thải hoặc là bơm các cái à, bơm nước ở các cái khu vực mà có lẫn tạp chất à, thì thông thường thì nó sẽ rất là dễ thay thế vì nó đặt ở trên cạn nên nó rất là dễ kiểm tra rồi thì dễ thay thế cũng như là có thể là rất là dễ dàng lắp đặt đây là ưu điểm của máy bơm à, trục ngang này à, thì à, ở đây là chúng ta con bơm này con bơm 0.37 DWO 0.37T 037T thì con này là điện áp là điện điện bá pha đó, pha còn ở đây chúng tôi có thêm một số ờ, dòng bơm à, về cơ bản thì các cái dòng bơm ờ, DWO này thì nó cũng giống như các cái nó nó nó có thiết kế giống nhau nhưng mà nó có gì khác nhau về công suất khác nhau về điện áp rồi khác nhau về thông số kỹ thuật à, khác nhau về chỗ này là họng hút xả họng hút xả của máy bơm chứ còn lại thì cơ bản về thiết kế thì nó giống nhau và nếu như mà mọi người để ý thì nó cũng giống như là các cái dòng bơm khác dòng bơm được ngang khác nhưng mà ưu điểm của nó là là là bơm được à, nước thải à, thì à, hôm nay Hoàng Đình Thành sẽ giới thiệu sơ về cái dòng bơm này để mà quý khách mà có nhu cầu mua máy bơm à, à, trục ngang tránh hở thì có thể liên hệ với Thuận Đình Thành qua hotline trên à, màn hình à, hoặc là quý khách có à, nhu cầu uh, mua các cái dòng bơm khác thì cũng có thể là liên hệ với Thuận Hiệp Thành Thuận Hiệp Thành đang có rất là nhiều dòng bơm để mọi người lựa chọn ừ, nếu như mà quý khách ờ, có nhu cầu review về dòng bơm nào ờ, sản phẩm nào thì Thuận Hiệp Thành sẽ giới thiệu thêm để mọi người cùng tham khảo à, thì ngoài cái con nhà này thì hiện tại chúng tôi đang ở một cái vị trí là cũng có rất là nhiều rất là nhiều bơm nhưng mà rất nhiều bơm DWO nhưng mà ở đây thì cái vị trí này trong kho nên nó cũng thiếu sáng chúng tôi sẽ không không có quay được nhiều chẳng hạn như ở đây thì chúng tôi đang có một cái con ờ, DWO con ờ, này công suất lớn hơn à, con kia thì à, cũng là 037 nhưng mà 037 con nó là 037 một pha còn con này thì ba pha con này thì ba pha à, và để ờ, kết thúc video ở đây thì à, quý khách à, có thể là à, ấn nút like share cũng như là ấn nút chuông để nhận các video tiếp theo của Thượng Hiệp Thành à, xin cảm ơn hẹn gặp lại quý vị các bạn ở các video sau